Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận thứ 6 của vòng 1/8 World Cup nha anh em. Thì trận này là Brazil gặp Hàn Quốc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 12. Thì anh em cũng biết cái trận Hàn Quốc diễn ra với Bồ Đào Nha rồi. Thì Hàn Quốc đã đội ngược dòng đã đi vào được tới vòng 1/8 rồi thì cái trận đó rất là hấp dẫn nếu mà anh em nào đã xem được cái trận Bồ đầu Nha và Hàn Quốc đá là rất hấp dẫn rồi thì còn Brazil phong độ gần nhất trong cái mùa giải World Cup này là Brazil đã thắng hai trận với cách biệt là một bàn và hai bàn trước uh, Thụy Điển và Serbia thì trận để thua Cameroon với tỷ số 1-0 là cái trận này là Brazil nắm chắc cái vé vào vòng trong và Brazil chung với cái đội hình là đội hình là không mấy là mạnh ra đá với Cameroon nha anh em còn Hàn Quốc thì Hàn Quốc cái phong độ của Hàn Quốc đó là chỉ hòa Uruguay và thắng và hòa thua Ghana nha anh em và thắng được Bồ Đào Nha với cái tỷ số là 2-1 thì hiện tại Hàn Quốc đang đá với cái phong độ rất là cao nha anh em phong độ anh em nếu mà anh em thấy Hàn Quốc đá rất là hay nhưng mà Hàn Quốc vô tới vòng này là rất là hay rồi còn trong cái lịch sử đối đầu của Hàn Quốc và Brazil thì anh em cũng thấy cái trận gần nhất của Hàn Quốc Brazil là cái trên cái trận giao hữu anh em là ngày 2 tháng 6 năm 2022 là Hàn Quốc gặp Brazil thì Brazil đã ăn với cái tỷ số là 5-1 và trước đó thì cái trận năm 2019 thì Hàn Quốc cũng gặp Brazil ăn với cái tỷ số là 3-2 thì trước đó nữa là Brazil thắng Hàn Quốc với tỷ số 2-0 thì anh em thấy cái thằng Hàn Quốc này gặp Brazil trận nào cũng thua với cách biệt từ hai bàn đổ lên không nha anh em hai bàn đổ lên thì còn cái đội hình dự kiến cái đội hình dự kiến mà Brazil chơi với sơ đồ 4231 thì anh em thấy hàng công cao nhất của Brazil là Richarlison nha anh thì trận này Richarlison sẽ đá chính và Rafinha còn Neymar Neymar thì bị chấn thương còn trận này thì Neymar đã bình phục rồi anh thì Neymar có thể uh, ra trận này Neymar được dự bị và có thể ra đấu từ hiệp 2 nha còn các đội cầu thủ mới chấn thương của bên phía Brazil là Gabriel Jesus nha anh thì trận rồi Gabriel Jesus đã bị chấn thương và trận này Gabriel Jesus sẽ không được ra sân nha còn bên phía Hàn Quốc họ chơi với sơ đồ 433 hàng công cao nhất là Son Heung-min còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Brazil chấp 1,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em cứ nằm vào Brazil cho mình nha anh em nằm Brazil và anh em cứ nằm vào cái mã tài xỉu 2.5 anh em nằm mã tài nha thì anh em cũng thấy trong cái lịch sử đối đầu của Hàn Quốc và Brazil thì Brazil thắng Hàn Quốc với cách biệt từ hai bàn đổ lên không nha anh em thì năm nay Brazil có phong độ rất cao thì anh em cứ nằm Brazil và anh em nằm mã tài thì còn cái mã kèo đây là cái tỷ lệ kèo gốc thì hiện tại Brazil chấp 3,5 góc và tài xỉu góc thì tới 9 quả thì anh em nào đã xem cái trận đấu trước đó của Brazil và Hàn Quốc rồi và Hàn Quốc gần đây đá rất là nhiều cái mã à, tài xỉu tài góc anh em thì Hàn Quốc đá góc rất là nhiều nha thì anh em cũng biết anh em xem những cái trận gần nhất của Hàn Quốc gặp tất cả các đội kia thì anh em cũng biết cái rặng nào cũng là từ 10 đến 12 quả gốc thì anh em cứ vào cái mã tài góc chính này là anh em ờ, tỷ lệ thắng của anh em rất cao nha còn cái mã kèo thực tế của Hàn Quốc và Brazil thì anh em thấy bờ hàng Brazil chấp với một trái rưỡi hiện tại đang ăn 92 thì anh em cứ vào cái mã Brazil chấp một trái rưỡi và tài xỉu thì hai trái rưỡi anh em vào cái mã tài cho mình ăn 86 nha anh em vào mã tài thì cái trận này anh em hãy vào kèo sớm chứ không để ra sân nó lại lên kèo là 2,75 anh em và tự ra kèo tài xỉu 2,75 nha còn hiệp 1 thì anh em cứ nằm bờ ra xin cho mình nha hiệp 1 anh em nằm bờ ra xin chấp 1 nha đây cứ là bảng kèo góc nha anh em góc thì hiện tại nguyên trận full trận là Brazil chấp tới ba rưỡi góc và tài xỉu góc là chính anh em có thể vào cái mã tài góc nha tài góc và tài góc hiệp 1 là 4 thì anh em cũng có vẽ vào mã tài góc hiệp 1 nha là 4 quả thì tỷ số trận này anh em cứ nằm Brazil thắng với cái tỷ số là 3-0 hoặc là 3-1, 3-2 cho mình nha anh em. Anh em lót 3 mã tỷ số này nếu mà anh em nào sợ thua thì anh em cũng có thể lót cái mã tỷ số 1-0 hoặc 2-1 cho Brazil. Tại sao anh phiên anh em nằm những mã này thì mình cho anh em coi cái lịch sử đấu gần nhất của Brazil và Hàn Quốc đấu cái trận đấu gần đây nha anh em và xin thắng với 5-1 Đây hai này đã gặp nhau rất là ít thẻ vàng anh em chỉ có một thẻ thôi và góc góc thì tới chín quả anh em chín quả nghiêng về bờ lợi xin nha Đây anh em cũng thấy rồi góc là chín quả nghiêng về bờ lợi xin thì anh em cứ nằm mã tài góc trận này cho mình nha anh em nằm mã tài góc cái trận mà gần nhất của Hàn Quốc mình cho anh em xem cái trận đấu gần nhất của Hàn Quốc nha gặp Bồ Đào Nha có bao nhiêu quả góc cho tất cả anh em thì anh em biết cái phong độ hay này đá rất là nhiều góc anh em cứ vào cái mã tài góc cho mình và anh em nằm mã bờ xin đây cái trận gần nhất cũng đã chín quả góc cho các cầu thủ Hàn Quốc rồi nha anh em thì anh em cứ vào cái mã tài gốc cho mình nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận Brazil và Hàn Quốc cho tất cả anh em thì nếu mà anh em nào á muốn chơi được những cái mã kèo góc này hợp lệ và anh em đang chơi ngoài không chơi được những mã kèo góc hoặc là kèo tài thẻ tài gốc rung